Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 2 tháng 6 năm 2021, tức ngày 22 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Tỵ hôm nay là Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Hôm nay khá thoải mái, dễ chịu với con giáp tuổi Tý khi có thực thần nâng đỡ, Dường như bạn không phải đối mặt với bất cứ nỗi lo lắng hay thách thức nào, nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn có thể thoải mái kê cao gối mà ngủ. Vấn đề là bạn sẽ phải hướng tới những thay đổi và sẵn sàng cho sự chuyển mình khi cần thiết, thay vì thái độ thụ động. Có thể thời gian qua bạn đủ may mắn nên bạn không phải nỗ lực nhiều. Tuy nhiên, một khi bạn kết hợp được chúng với sự sáng tạo và nhiệt tình của mình thì kết quả sẽ càng tốt hơn nữa. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú khuyên bạn nên làm những việc này trong ngày hôm nay, khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gà, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp mang tới chuyện tình cảm tốt đẹp cho con giáp tuổi Sửu, thay vì tập trung cho công việc quá nhiều, ngày hôm nay hãy hướng đến gia đình, người thân yêu, Thiên ấn dự báo những tiếng cười, những sự khích lệ sẽ truyền năng lượng cho tuổi Sửu hôm nay, vậy thì hãy sử dụng nguồn lực ấy một cách tích cực nhất mà bạn có thể ngày hôm nay nhé. Đừng căng thẳng, đừng làm mọi việc trở nên rối rắm không cần thiết nhé. Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh hoặc người thân trong gia đình. Bạn nên ý thức cao hơn trong việc chăm sóc bản thân, dù là việc nhỏ cũng phải xem xét kỹ lưỡng, không nên chủ quan trong vấn đề ăn uống và giờ giấc thực hiện việc ăn, ngủ mỗi ngày giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu. 3. Tử vi tuổi Dần. Dần Tỵ tương hại nhắc nhở con giáp tuổi Dần cần phải có trách nhiệm hơn trong những hành động của mình ngày hôm nay, nếu bạn muốn giải quyết mọi công việc đâu vào đấy. Đừng trì hoãn những công việc mà bạn đã hứa hẹn hoặc giải quyết chúng thiếu cẩn trọng, bởi vì đó hoàn toàn không phải là một giải pháp hay. Chính tài điểm báo cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi dần được hanh thông, thuận lợi, một số người còn có may mắn trả được hết nợ nần, chút được gánh nặng bấy lâu mà bạn mang trên vai trong suốt thời gian qua. Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là ngày để bạn xích lại gần hơn với bạn bè, người thân. Bạn có thể chia sẻ với họ những trăn trở, những muộn phiền về những ưu tư trong lòng, và nhờ thế bạn sẽ được họ xoa dịu, được họ hỗ trợ. Mối quan hệ cũng nhờ thế mà trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều đấy. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 4. Tử vi tuổi Mão Hôm nay liên quan đến những may mắn về tài chính với con giáp tuổi Mão dưới sức nâng đỡ của thiên tài. Dường như bạn đòi được một khoản tiền nào đó, hoặc thu được lợi nhuận từ một khoản đầu tư nào đó. Tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu một cách phóng tay, thiếu tính toán nhé. Mộc khỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn khá tốt. Sau một tuần bận rộn thì hôm nay là ngày để bạn thả lòng và thư giãn một chút. Những bộ môn tập luyện như yoga, bơi lội sẽ giúp cho tinh thần bạn được thư giãn,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 Chính ấn là cơ hội để con giáp tuổi thìn hôm nay có thể kết nối một cách chặt chẽ hơn với tâm hồn, mong muốn, kỳ vọng của bản thân mình. Điều này cũng khuyến khích bạn hướng tới những thay đổi tích cực cho đời sống. Vậy thì bạn còn chần chờ gì mà không dấn thân để khẳng định mình chứ? Ngũ hành tương sinh rất tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh, nếu có khúc mắc gì chưa được giải quyết thì lúc này bạn nên xử lý trong ngày này. Hôm nay hai người rất dễ dàng, thuận lợi trong việc tìm tiếng nói chung, căng thẳng sẽ sớm được hóa giải.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 Trực giác của con giáp tuổi Tỵ ngày hôm nay vô cùng nhạy bén và hiệu quả dưới sự tác động của chính quan, vậy thì hãy sử dụng chúng một cách hữu ích nhất cho công việc của mình nhé. Bạn hãy để chúng mách nước cho bạn những thông điệp giá trị khi bạn đứng trước những ẩn số, khi bạn đang cảm thấy tò mò về bất cứ điều gì nhé. Hỏa khí vượng không tốt cho các mối quan hệ và sức khỏe của bản mệnh cũng không được tốt, bạn nên chọn lựa đồ ăn thích hợp trong thời tiết nắng nóng như những ngày này, nên ăn đồ mát, tránh đồ cay nóng hoặc lẩu nên dành cho những ngày mát mẻ hơn. Đừng quên gia đình là chú nương náu, đem lại cho bạn những khoảnh khắc thư giãn, những phút giây yên bình. Hôm nay là cơ hội để mang đến những điều bình dị như vậy cho những người thân yêu, hoặc đơn giản là dọn dẹp lại phòng ốc thêm ngăn nắp, gọn gàng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. 7. Tử vi tuổi ngọ. Tam hội dự báo hôm nay liên quan đến các hoạt động gặp gỡ, tương tác, đòi hỏi tuổi ngọ cần phải có sự chú tâm xử lý công việc sao cho hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ dành nhiều thời gian cho các thương thảo, các cam kết mà bạn chưa thực hiện trọn vẹn, và điều này là hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn có được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Thiên quan nhắc nhở hôm nay sự tự phê bình và tạo động lực cho bản thân là thực sự cần thiết cho con giáp tuổi ngọ, nhưng đừng quá mức, nếu không bạn sẽ dễ cảm thấy chán nản và bùng nổ đấy. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh việc hành xử trẻ con, ích kỷ, nếu không mọi người sẽ xa lánh bạn đấy. Hỏa khí vượng không hề tốt cho sức khỏe, nhất là những người lớn tuổi hoặc trẻ con nên hạn chế đi ra đường trong những ngày này. Nếu có thể nên dành phần lớn thời gian ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, dần, 8. Tử vi tuổi mùi. Tam hội cho thấy hôm nay con giáp tuổi mùi đánh dấu bởi sự kết thúc hay khởi đầu của mối quan hệ tình cảm nào đó. Dường như bạn có xu hướng hành xử theo cảm tính và đưa ra quyết định dựa trên chính những cảm xúc của bạn, thay vì để ý bất cứ yếu tố nào khác. Thiên ấn xuất hiện mà tuổi mùi không sẵn sàng cho bất cứ việc lập kế hoạch hay dấn thân vào hành động nào, nhờ thế bạn có thời gian cho những cảm xúc cá nhân, cho những giấc mơ của riêng mình, và điều này hoàn toàn là phù hợp trong những ngày cuối tuần. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, vì thế, thay vì một mình ôm lấy mọi trách nhiệm và rồi mệt mỏi vì quá tải, tại sao bạn không thả lòng và thư giãn một chút? Hãy chia sẻ công việc với mọi người để được sự hỗ trợ của họ, con bạn thì thả lỏng một chút nhé. Đây là ngày để xây dựng các mối quan hệ. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Hôm nay thân tị tương phá là dự báo không tốt cho những vấn đề bạn dự định làm trong ngày này, nếu vẫn cố tình làm thì dễ bị sai sót, nhắc nhở. Bạn có thể rời sang thời gian khác để thực hiện việc quan trọng, còn ngay từ bây giờ bạn nên có khâu chuẩn bị thật tốt, Kiệt Tài nhắc nhở nếu con giáp tuổi thân chịu khó vận động và cho mình một ngày bận rộn thì chắc chắn là bạn sẽ có được những phút giây rất hiệu quả ngày hôm nay. Ngược lại, nếu bạn lười biếng và không chịu vận động thì những phút giây đi qua sẽ thực sự rất phí phạm đấy. Kim Hòa xung khắc cho thấy, guồng quay của đời sống thường nhật có thể khiến cho bản mệnh cảm thấy chán nản, uể oải, nhưng đó là một điều cần thiết, nhất là khi bạn muốn giải quyết các công việc thực tế còn dang dở. Khi bạn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi thì bạn sẽ có thời gian làm điều mình muốn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, 10. Tử vi tuổi dậu. Nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi dậu đã có thêm niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm, có thể vì đối phương hôm nay rất chiều theo những sở thích của bạn, thậm chí là điều ngô nghế nhất. Một số người độc thân hứa hẹn có tình yêu đẹp khi cách bạn thể hiện khá phù hợp trong việc lựa chọn một nửa cho mình, nếu con giáp tuổi dậu không muốn phải đối đầu với những điều bất ngờ kém thú vị trong ngày có tỷ kiên thì cách tốt nhất là hãy có sự chủ động, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề ngày hôm nay. Bạn cũng nên thực hiện những lời hứa mà bản thân đã đưa ra, thay vì chỉ nói cho vui miệng. Ngũ hành xung khắc ngày hôm nay có xu hướng cả thèm, chóng chán, tức là bạn hứng khởi với một điều gì đó ở phút này, nhưng phút sau lại trở nên thiếu tập trung và bắt đầu quan tâm đến những mục tiêu khác. Thế nên đây là ngày không thực sự hiệu quả, giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Hôm nay chính ấn mang tới sự hào hứng với việc học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới mẻ cho tuổi Tuất. Vậy thì đây là cơ hội tốt để bạn tham gia các khóa học, hay đơn giản là thử tìm hiểu một môn học nào đó tạo cho bạn sự hứng thú. Đừng lãng phí ngày cuối tuần của mình. Đừng xem thường những gì bạn học hỏi được trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi, những kiến thức bạn có được sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc cũng như các hoạt động của đời sống đấy. Thổ hỏa tương sinh cho thấy bản mệnh được bù đắp tình cảm, bạn may mắn có được người yêu thương hơn là chính bản thân họ đấy. Hôm nay khá hứa hẹn cho việc hẹn hò của những người độc thân. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Ảnh hưởng của lục xung khiến con giáp tuổi hợi vướng vào mối quan hệ rắc rối mà bạn chưa từng nghĩ tới. Ngày hôm nay dù thế nào cũng phải bình tĩnh mới xử lý được vấn đề nếu không mọi sự sẽ càng rối ren hơn. Hôm nay nếu con giáp tuổi hợi càng cố làm gì lại càng say dưới tác động của thương quan. Các quyết định sai lầm về tài chính có thể đưa bạn vào rắc rối không mong muốn. Để tránh những phiền toái đó thì cách tốt nhất là nên có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi có chọn lựa của riêng mình ngày hôm nay nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở cho bản mệnh rằng, có thể bạn đang rất cố gắng để biến những giấc mơ thành sự thật, tuy nhiên bạn đang không đi đúng hướng.